sẽ cứu chỉ nhớ tự cả say lo cứ thâu trâu suy ya ya ta trâu lo ua mua cả lần ra cứu nhau sợ sẽ in đôi Sai nu na yua chi jong liya ta lo Sai yu mo sai yu qua ko mo yu lo Lo cho pa ka da lo nhau kasielu Ku yang pau Tia ku na jong chi pi ka ku ga xia Mà cha ka mun cha tu Wa ka nhia Mun cha luat nhau ka cha ka lu xia li ya lu thia lu ka Trong hoa sao cứ na mơ Muốn cho lo nhỏ giờ đây linh cho cũ Cờ cá bao tia chua mua cũ Thia li u tao ca cerita indah Mu selalu sia selalu indah Sanum na esakelu Ku ya ya tershe Lagu ya cinya cipsiakan cho cơ lu xe lý hia lo thiết ra lu con Xiao qua xiao khứ nơi mơ Mùn đã lo nhớ ra đây lý đau cũ Cả các bao tia cho mơ cũ thiên lý u tao cơ si tu sia Cả si wa ta li khó có Sai cả lu ho pia cho ya tôn đế Chúa ya luôn lu ca Chúa lo wa ca mua lu xoan đoa Chỉ cứu những doa trong nắng sa cha ca lu chia li hia lo thế xa lu ca trong qua sau cứ nơi mơ muốn ta lo nhớ ra đây li đâu cũ cả cả tao thiên chúa mỗi cũ thiên lý u tao cao